那么有一 giá giá ba ba, tám mươi bốn 82, 84, 83, 83, 84, 84, 85, 80 và giảm đi khổ và qua cho mình mỗi một Quý vị và các bạn đang theo dõi trận tranh vi chương đồng hạng cân dưới 68 kg nam final Gracias.